Quý vị thân mến, cha mẹ đặt tên Thanh là Ngọc Thanh Nhưng rồi sau Thanh lại được hai đứa em nữa Lấy cái tên Thanh lót vô là Thanh Hằng Thanh Hà Xin mời quý vị hãy chúc mừng hai em Mới diễn từ Tokyo và đáp chuyến bay sớm nhất để kịp cho buổi trình diễn tối hôm nay Xin mời quý vị hãy tràn vỗ tay cho Thanh Hằng Thanh Hà Quý vị coi hai em sẽ biểu diễn cùng quý vị thưởng thức